Cách cúng dỗ ông bà cha mẹ, văn khấn bài cúng. Cúng dỗ là một phong tục tập quán từ ngàn đời xưa truyền qua bao thế hệ. Cúng dỗ ông bà cha mẹ nhằm giúp con cháu nhớ đến ngày mất của người đã mất, luôn tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên ta sinh ra. Vậy bạn đã biết cách cúng dỗ ông bà cha mẹ, văn khấn bài cúng như thế nào chưa? Nếu chưa thì hãy tìm hiểu ngay bài viết này nhé. Ý nghĩa việc cúng dỗ Cúng dỗ là một buổi lễ kỷ niệm ngày người đã mất qua đời quan trọng của người Việt. Được tính theo âm lịch, ngày nay là ngày thể hiện tấm lòng thủy chung thương xót của người đang sống với người đã khuất, thể hiện đạo hiếu đối với tổ tiên. Những ngày quan trọng trong cúng dỗ, dỗ đầu là ngày dỗ đầu tiên sau ngày người mất đúng một năm, nằm trong thời kỳ tang là một ngày người dỗ vẫn còn bi ai sầu thảm. Thời gian một năm vẫn chưa đủ để khuây khỏa những nỗi đau buồn, xót xa tủi hận trong lòng người thân. Trong ngày dỗ đầu người ta thường tổ chức trang nghiêm không kém gì so với đại tang năm trước, con cháu vẫn mặc tang phục. Lúc tế lễ và khấn gia tiên, những người thân thiết và người qua cố cũng khóc giống như ngày xưa. Nhà có điều kiện thì có thể thuê cả đội kèn trống nữa. Dỗ hết là dỗ sau cùng, hai năm người mất, vẫn nằm trong thời kỳ tang trong hai năm cũng chưa đủ để hắn gắn những vết thương trong lòng người còn sống. Trong lẽ này, người ta vẫn tổ chức trang nghiêm, lúc tới lễ người ta được dỗ và ra tiên, con cháu vẫn mặc tăng phục và vẫn khóc giống như dỗ đầu vào ngày đưa tang, vẫn bi ai sầu thảm chẳng kém gì dỗ đầu, nhà có điều kiện để có thể thuê thêm đội kèn trống. Dỗ thường là ngày dỗ sau khi người mất đã mất 3 năm trở đi, trong dỗ này con cháu chỉ mặc thường phục, không khóc như ngày xưa nữa. Không còn cảnh bi ai sầu thảm là dịp để con cháu người quá cố sum họp để tưởng nhớ người đã khuất và diện khách mời, không còn rộng rãi như hai dỗ trước. Bài văn khấn Con lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, con kính lại đức đương cảnh hành hoàng chư vị đại vương, con kính lại ngài đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân con kính lại các ngài thần linh thổ địa cai quản trong xứ này con kính lại chư gia tiên cao tầng tổ tiên nội ngoại họ tín chủ chúng con là tuổi ngộ tại hôm nay là ngày tháng năm âm lịch chính ngày dỗ đầu của năm qua tháng lại vừa ngày húy lâm ơn võng cực xem bằng trời biển nghĩa sinh thành không lúc nào quên càng nhớ công ơn gây tạo công nghiệp bao nhiêu càng cảm thấy thâm tình, không bề dễ tỏ. Nhân ngày chính rỗ, chúng con cùng toàn con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dân, đốt nén tâm hương dễ tỏ tất thành. Thành tâm kính mời, mất ngày tháng năm âm lịch, mộ phần táng tại, cúng xin linh thiêng dáng về linh sàng. Chính giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng. Tín chủ con lại xin kính mời các cụ tổ tiên nội ngoại, tổ khảo, tổ tỳ, bá thúc, phục duy cảnh cáo,